Có gì hot xin kính hãy ủng hộ có gì hot bằng cách like, comment, đăng ký và chia sẻ video chia sẻ video nhé. Bạn đang xem bản tin. Nghi vấn lộ đề thi môn văn tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, bất ngờ khi đoán đúng cả 3 năm. Sau đây là nội dung chi tiết. Có hay không lộ đề thi môn văn tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022? Sáng 7 tháng 7, thí sinh cả nước bước vào môn thi đầu tiên là môn văn với thời gian 120 phút. Tuy nhiên, ngay sau khi kết thúc môn thi, Mạng xã hội xôn xao trước thông tin lộ đề thi môn văn tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Trước đó, ngay sau khi kết thúc thời gian thi môn văn, mạng xã hội hoang mang trước thông tin một nhóm diễn đàn liên quan đến học đường, với 2,3 triệu thành viên đã tiết lộ 2K năm biết nương tựa vào ai rồi đấy. Kèm theo đó là hình ảnh một tài khoản khá nổi tiếng trên mạng xã hội tên Kaito Kid đã công bố dự đoán đúng đề thi môn văn tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Không chỉ thế, Tại khoản này còn đoán đúng cả môn văn 3 năm của kỳ thi. Cụ thể, Kaito Kid đã thông báo, cuối cùng thì màn trình diễn ảo thuật đã kết thúc. Đề thi chính là chiếc thuyền ngoài xa của Nguyễn Minh Châu nha mọi người. Chúc mọi người ngày mai thi tốt nha. Bài viết này thu hút hơn trăm nghìn lượt thích và bình luận, chia sẻ. Ngày 6 tháng 7 năm 2021, tài khoản này cũng cho biết, cuối cùng thì màn trình diễn đã kết thúc. Đề thi chính là sóng của Xuân Quỳnh nha mọi người ơi. Hy vọng mọi người đã có buổi ôn tập thật tốt. Ngày 9 tháng 7 năm 2020, Kaito Kid đăng bài, màn ảo thuật đã được trình diễn xong và thành công. Ta đã thấy được đề thi. Bài đất nước của Nguyễn Khoa Điểm Nha mọi người. Tất cả những thông báo này đều đoán đúng đề thi môn văn của năm đó. Tuy nhiên, không chỉ tài khoản này, nhiều tài khoản khác cũng dự đoán đề thi văn năm 2022 vào tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa. Trên fanpage, sau status là vô số những bình luận mang sự thán phục tột độ dành cho Kaito Kid. Có quá đáng lắm không nếu mình nhờ dự đoán giúp Việt Nam Index đáy ở đâu không? Ghê thiệt. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ vào cuộc. Á à, đù đúng vào bài này rồi anh ơi. Có quá đáng lắm không nếu như tôi xin con lô chiều nay nhỉ người anh em. Chừa mỗi bài này ca học chữ nào thì cai tô kít đoán ra bài này. Anh ơi anh đoán giúp em con để chiều nay với ạ, hoặc con lô thôi cũng được. Cảm ơn anh nhiều. Vãi. Đúng thật à? Kít ơi, em yêu anh, cướp em đi. Sang năm mà chúng nữa là ông bị công an Việt Nam bắt đấy không như cảnh sát Nhật đâu. Vân vân. Kèm theo đó thì cũng có những bình luận mang tính cảnh báo. Đề thi các kỳ thi quốc gia, trong đó có kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là thông tin, tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước. Hành vi tiết lộ, mua bán, trái phép tài liệu bí mật nhà nước là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý hình sự tội làm lộ bí mật nhà nước, theo Điều 337, Bộ Luật Hình sự 2015. Khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 10 năm đến 15 năm người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm. Liên quan đến nghi vấn lộ đề thi môn văn tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, hiện nay, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin giả mạo, sai lệch về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Bộ Giáo dục Đào tạo đã báo cáo các cơ quan chức năng để xem xét, xử lý, đồng thời cảnh báo người dân không lan truyền, phát tán các thông tin giả mạo này. Sau khi có những cảnh báo, fanpage đã có sự đính chính như sau. Xin chào mọi người mình là Kaito Kid đây. Vài giờ qua có thông tin về việc điều tra lộ đề, nhưng lại có nhắc đến mình đê. Mình thấy có lẽ mọi người đã đi quá xa rồi đó. Vì mình không hề liên quan đến việc lộ đề ở đây. Vì mình mới là sinh viên thôi, và việc đoán đề mình chỉ dựa trên những tác phẩm của những năm trước đã ra thi, và với tình hình học tập của mấy bạn học sinh hiện tại, để đưa ra dự đoán tác phẩm có khả năng cao sẽ ra thi nhất trong Trung học Phổ thông Quốc gia chứ mình không hề liên quan đến việc lộ đề ở đây. Vì tất cả tác phẩm mình đăng chỉ là do dự đoán của mình. Và việc đoán chính xác ba tác phẩm liên tiếp có lẽ do mình may mắn. Như hôm qua, mình cũng phân vân sẽ chọn ai đã đặt tên cho dòng sông hay chiếc thuyền ngoài xa, để đăng lên phỏng đoán. Nhưng vì ai đã đặt tên cho dòng sông, đã ra đề minh họa của năm trước rồi nên mình chọn chiếc thuyền ngoài xa. Nên hy vọng mọi người đừng đẩy sự việc đi quá xa, sẽ ảnh hưởng đến mình đó ạ. Hiện tại, chưa biết thực hư thế nào, nhưng với việc đoán đúng đề thi văn, của 3 năm liên tiếp đã dấy lên nhiều nghi vấn lộ đề thi của môn này. Hiện các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ. Nói gì thì nói. Nhưng 3 năm mà đoán trúng phốc luôn cả 3 lần liên tiếp là quá đỉnh các bạn nhỉ. Cảm ơn các bạn đã xem tin của Có gì hot. Chúc các bạn luôn tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết trong cuộc sống và công việc. Nhớ like, comment, đăng ký và chia sẻ video để ủng hộ Có gì hot nhé.